mặt trời lớn là hết bóng mù sương <laughs> ôi đâu phải qua đêm dài lạnh cống <laughs> mặt trời lớn là hết bóng mù sương anh <laughs> tư ôi đâu phải qua đoạn đường lửa bỏng cuộc đời ta phút chốc quá thiên đường đâu dễ dàng vậy đâu đọc ra vậy cũng phải từ cái tinh hoa của những con người hồi xưa yeah. Dạ. sao xưa ta đặt thơ nho hay cho giờ không ai ông nào đặt cái hay với ta vợ cái gì đâu mà đặt cái sầm sàm đúng không ôi đâu phải qua đêm dài lạnh cống mặt trời lên là hết bóng mù sương anh tư im cầu đối lại rồi <laughs> không mà đây thấy mình thấy dạ. hay không dạ thấy được ý nghĩa cái bốn con thơ